tiên đoán mới nhất Anand về những thảm họa thiên nhiên tiếp theo trong năm 2023. Cái tên Abhyanan hiện nay chắc không còn xa lạ đối với mọi người. Anand được xem là một trong những nhà tiên tri trẻ tuổi nhất trong lịch sử từ trước đến nay, với trí thông minh hơn người được bộc lộ từ khi còn nhỏ. Mặc dù Anand chỉ mới sinh năm 2006, nhưng những lời tiên tri của cậu đều dựa trên nền tảng cơ sở từ thuật chiêm tinh của Paedo tại Ấn Độ. Thuật chiêm tinh này so với thuật chiêm tinh ở phương Tây gần giống nhau, chỉ có một số điểm khác biệt. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhyanath được nhiều người tin rằng có khả năng tiên đoán chuẩn xác. Trong số này, nổi tiếng nhất là việc Abhya được cho là dự đoán chính xác sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, thần đồng Ấn Độ Anad đã đăng một đoạn clip mới với tiêu đề những thảm họa thiên nhiên tiếp theo để đưa ra những lời tiên đoán của cậu trong tương lai. Theo lời nhà tiên tri, năm 2024 là năm sẽ xảy ra những thảm họa lớn về thiên nhiên và việc này có khả năng đe dọa đến mọi sự sống trên trái đất. Tiên tri 3 tháng đầu năm 2023 Abhiana cho biết cuộc khủng hoảng lạm phát và khủng hoảng tiền điện tử là vấn đề rất quan trọng mà các quốc gia sẽ phải đối mặt, đặc biệt là những quốc gia lớn Ngoài ra, cuộc khủng hoảng lương thực gây ra nạn đói ở nhiều quốc gia cũng là vấn đề nan giải trong vòng 20 năm tới. Thần đồng tiên tri Ấn Độ tiếp tục nhận định rằng cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine cũng chưa thể dừng lại, sẽ còn ảnh hưởng lớn đến thế giới, nhất là về tình hình kinh tế. Không những vậy, một số tranh chấp địa chính trị khác giữa các quốc gia và khu vực cũng có tác động không hề nhỏ đến kinh tế, chính trị và xã hội. Về đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng vaccine, Abergiana cho rằng virus sẽ còn tiếp tục đột biến thành nhiều biến chủng khác nhau. Cách duy nhất để cải thiện tình hình là tăng khả năng miễn dịch của con người để chống lại virus. Tuy nhiên, nhà tiên tri này cũng lạc quan cho rằng đến năm 2024, thế giới sẽ mở ra cơ hội để thoát khỏi đại dịch một cách hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, Abhianan còn đưa ra những dự đoán về khu vực 51 của quân đội Mỹ. Đây là một cơ sở tối mật của lực lượng không quân Hoa Kỳ, USAF, nằm trong khu vực huấn luyện và thử nghiệm Nevada khu vực 51 được cho là một căn cứ tuyệt mật, ẩn chứa nhiều bí mật, cũng là nơi bắt nguồn những tin đồn về sự xuất hiện của UFO và người ngoài hành tinh. Thần đồng tiên tri Ấn Độ cho rằng trong thời gian tới, khu vực 51 có thể được mở cửa. Điều này cũng trùng với lời dự đoán của nhà tiên tri đỉnh đám người Brazil Anto Salomi về khu vực 51. Thay vì những dự ngôn mơ hồ không chính xác khoảng thời gian, thì thần đồng tiên tri Ấn Độ bắt đầu có những dự đoán trong khoảng thời gian ngắn hơn nhưng liệu những lời cảnh báo này có thực sự diễn ra đúng như dự đoán? Những thảm họa thiên nhiên tiếp theo Trong video vào ngày 13 tháng 3, 2023, điều Annan đề cập đầu tiên là những trận động đất rất mạnh mẽ sẽ xảy ra vào trước tháng 4 năm 2024, làm nứt vỡ bề mặt vỏ trái đất. Các công trình đang thi công bị sụp đổ, kèm theo nhiều vụ lở tuyết và sóng thần do tác hại từ những cơn địa chấn và trong thời gian này, các sự kiện rất quan trọng cũng lần lượt được diễn ra. Annan sau đó đã nói thêm, trận động đất lớn nhất trong lịch sử nhân loại sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Trong quá khứ, vào ngày 22 tháng 5 năm 1960, động đất Valdivia tại Chile được ghi nhận là trận động đất lớn nhất trong lịch sử với cường độ lên đến 9,5 độ Richter, kéo dài trong 10 phút. Trận động đất kinh hoàng này đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở vật chất của thành phố cảng Puerto Montt, khiến gần 5.000 người dân bị thương và chôn vùi trong đống đổ nát. Hơn 2 triệu người dân nơi đây rơi vào tình trạng mất nhà cửa. Và cơn địa chấn đã gây ra sóng thần cục bộ đánh phá bờ biển Chile với những con sóng cao đến 25 mét. Trận sóng thần chính đã đi qua Thái Bình Dương, tàn phá thành phố Hilo, quần đảo Hawaii bằng những con sóng có độ cao lên đến 11 mét. Chỉ trong vòng 22 giờ sau, cơn sóng thần đã đi đến Nhật Bản với độ cao 5m50. Thế nhưng cần phải nói thêm rằng, không phải tất cả những dự đoán của Annan đều đáng tin và trở thành sự thực. Đã có không ít lần những lời sống truyền của Annan được truyền thông cho là mơ hồ, thiếu chính xác. Thật sự diễn ra không đúng như những gì Annan nói. Phải đứng trước những nhận xét này, thần đồng tiên tri Ấn Độ từng tuyên bố, phương tiện truyền thông xã hội chỉ là một cái bẫy để nô dịch nhân loại thông qua kỹ thuật số, đồng thời khẳng định sẽ sớm ngừng tất cả hoạt động trên YouTube và mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên đến nay, Anan vẫn đăng tải đều đặn các video của mình trên YouTube như một kênh truyền bá chính cho các hoạt động chia sẻ về chiêm tinh học cũng như dự đoán về tương lai của nhân loại, khiến cho mọi người bắt đầu mơ hồ về sự chính xác của thuật chiêm tinh so với những gì đã nhìn thấy trước đó. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về thuật chiêm tinh dưới cơ sở khoa học hiện đại vào video sau.